sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng miếng đắp chân chống tai biến đây là gói gói bột đắp chân đấy ạ các bạn cần chuẩn bị một quả trứng gà ta các bạn tách lòng đỏ và lòng trắng ra chúng ta sẽ lấy lòng trắng lòng đỏ các bạn có thể để ăn sau đó thì các bạn sẽ đổ gói bột vào cái lòng trắng này trộn đều lên tạo thành một hỗn hợp xềm xịt rồi đắp vào chân của mình đắp vào chân thì các bạn sẽ đắp vào đúng chỗ huyệt dũng tuyền các bạn nhé đây ạ nam thì các bạn đắp chân trái nữ thì các bạn đắp chân phải đắp qua đêm nghĩa là các bạn sẽ đắp qua đắp để đi ngủ đấy ạ đắp qua đêm thì và sáng ngày mai thì các bạn sẽ gỡ ra sau khi gỡ ra thì cái chân của các bạn cái chỗ đắp ấy thì nó sẽ có đổi màu nhé thì ờ, các bạn có thể là rửa đi hoặc là nó cũng khá là lâu khoảng một tuần thì nó mới bay đấy ạ